Tình là nghề xóm thì có bao lâu Mà sao hơn thua nhau mấy câu Tình yêu là những gì kết thân nhau Thì ta hãy càng luôn chân quý Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người mà tự nhiên em đưa đây đưa đây mau lên không em sẽ coi trời ơi em chờ lava suốt cả tháng luôn hôm nay nó mới không bác nè trời ơi thôi không có không có lên là ờ, không có lava gì hết nha không có được bấm dùng cái nút nào hết nha cái này là chị đang coi nha em không có được thay đổi kênh nha Trời ơi, chị coi gần hết rồi Mà cái tập lava á Là em chờ cái tháng công sức em mệt lắm Bây giờ em phải coi, chị nhớ đi Hả? Đi đây Chị quá đáng mà Quá đáng gì? Chị lớn chị cứ suốt ngày ăn hiếp em không mà ăn hiếp vậy Trời ơi, chị là tối là chị nhắn tin nha, ồn ào lắm nha Rồi cái đèn bật sáng chân luôn á nha Với lại tivi cũng dành em nữa Ủa gì vậy, gì vậy, nói cái chuyện gì mà không có liên quan rồi nói nùi cục vậy Cái chuyện tivi là chuyện khác, tự nhiên giờ nói qua chuyện điện thoại, điện này, điện kia vậy Ủa, em tưởng là em không có làm phiền người khác hả? Tại em tức thì em nói thôi Vậy em có biết là em cũng làm phiền người khác không? Em làm phiền gì chị? buổi tối ngủ không lo ngủ hát với họ để cho người khác không ngủ được vậy không phải làm việc với lại gì hả tại em mê hát mê hát thì hát. đi ra ngoài hát đi chứ đừng có hát trong phòng ở ngoài có mũi cắn em đau lắm trời ơi vậy bây giờ sao bây giờ hả cái gì cũng dành hết đúng không em... cái gì cũng khó chịu đúng không bây giờ mà muốn hả muốn coi cái gì chia giờ ra mà coi ô Đây là lịch xem TV của Thảo Nguyên và Thảo Linh Trong lúc người ta đang xem phim không được làm phiền Nếu mà ai làm phiền á Thì bị phạt không được xem TV trong vòng một tuần Người lớn không được ăn hiếp trẻ con Không được ý lớn Là muốn làm gì làm Vậy thì con nít á Thì cũng không được ý nhỏ rồi đòi hỏi Phải biết điều Đừng có nhõng nhẽo Em đồng ý Tôi cũng đồng ý cho chị coi chút nữa đi không được không được nếu mà chị vi phạm á rồi biết rồi nếu mà vi phạm á thì à, bị phạt không xem tivi tuần gì đúng rồi mệt quá à. nè trả nè người gì đâu mà khó khăn bởi vậy có chút ép đến giờ rồi chị lì ơi pha cho em ly nước chanh nha chị lì hả gì gì em pha cho em ly nước chanh Trời ơi, chị chúng gió rồi đó Vậy mà từ nãy giờ không mệt, tới dưới bếp không mệt Dưới sân không mệt, không đâu mệt, cái lên tới đây mệt Trời, Sao em thấy... mệt quá à? Nè em thấy gió quá trời luôn nè, gió gió quá trời luôn nè, chị chúng gió rồi đó Chị Ly, chị Ly, chị lên phòng em lấy bịch bánh cho em đi Đang đạn phim hay không đi được luôn Trời ơi, mâm lên lấy giùm chị đi Trời ơi, em đã nói là không được rồi Thì đạn này là phát hiện ra ma hay không nè Trời ơi, chị đang hỏi lên lấy cho nó đi Chị vô trong bếp chị làm nước chanh cho em nhanh hơn Cái đỡ phải đi lên lầu Trời ơi, em nhờ cái chút xíu lên lầu lấy cái bịch ma bánh thôi mà Thấy chị làm biến thì có Chứ ừ. ở đó Trời ơi, chị đang bệnh mà Bệnh gì, giật gió gì, phải giật gió không em môi son chét đầu Đừng xạo em nha Ờ, chị ai mà tin được Chị đi không nổi mà Gì đâu Trời ơi, còn khóc nữa đi Tiền lương của con nè Cô cho con thêm 3 tháng nữa đó Nhớ Cho cô gửi lời thăm tía với má dưới quê nghe con Dạ Cảm ơn cô Về mạnh giỏi nha con Giữ gìn sức khỏe nha anh đã Ủa mẹ Chị Lì Di đâu vậy Chị Lì con bị bệnh con Cho nên không thể nào làm việc được nữa về dưới quê để dưỡng bệnh Vậy dạ, chừng nào lên lại Chị không biết nữa Chị bệnh nặng lắm Mình đợt này chị đi chứ Lành ít dữ nhiều dạ, Nhưng mà chị bị bệnh gì Bệnh nặng lắm không có nói được em ơi Trời ơi, vậy thì ai sẽ đưa em đi học Mà ai sẽ chở em về nhà Rồi rồi ai, ai nấu cơm Rồi ai ủi đồ Rồi ai giặt đồ Ai rửa chén Rồi ai kêu em dậy đi học Dạ ai sẽ rồi ai chia sẻ buồn vui cho em rồi ai chia rồi nói chuyện cho em vui rồi mỗi lúc em buồn thì ngồi cái bên em cho em đỡ cô đơn bây giờ chị là chị đi vậy đó dạ ai hát xong ca chị nhiều với em nữa đúng rồi bỏ người ta luôn rồi chị ở nhà này cũng 10 năm rồi chị đi chị cũng buồn lắm chứ bây giờ biết sao giờ tụi em ở lại Ráng giữ gìn sức khỏe Ráng lo cho mẹ nghe không Chị Ni Công, nhận, nhận tụi, này nó sớm thiệt nên là phải có người làm cho mẹ chứ mẹ đâu có tự làm được ai nói mẹ làm chứ, chứ sao từ đây trong nhà những việc lớn nhỏ là hai đứa đều làm hết á ừ, sẽ không có giải trí sẽ không có tivi sẽ không có lên mạng nữa hai đứa làm hết chứ bây giờ con nghĩ coi mẹ già rồi con mẹ đâu còn đủ sức mà lo cho tụi con nữa mẹ đâu có làm nữa mẹ đang bệnh nè à. Nhắc lại một lần nữa Từ đây về sau Việc trong nhà này lớn nhỏ đều do hai đứa làm hết Mẹ Trời Chị chỉ gì rau cho sạch sạch đó còn trong kẹt nữa kìa ôi trời chị mua đủ đồ rồi nè mẹ nấu cơm giùm con đi mỏi lưng quá à sách đồ nặng ơi là nặng luôn á con mẹ già rồi con tay chân của mẹ cũng mỏi hết trơn rồi cho nên mẹ ơi con biết rồi để con vô con nấu được chưa mệt ghê vậy khách sạn 3 ngày con, con sợ ma quá con con cũng nghỉ ngơi đi con chừng nào con thấy tụi nó chuyển biến quyết cải ăn ăn thì con không tính tin con con về <laughs> cho hai đứa bay bay hết tất tật lại biết tiếp chân chân không biết liền tôi bị bay biết nó quan trọng trọng lắm đó ra trời là oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người yêu thương thật chân thành với tất